Hi, xin chào mọi người Lâu rồi không gặp nhớ mấy màn muốn chết đi sống lại vậy đó <laughs> Bỏ qua cái màn chào hỏi sặc mùi mắm xào đó đi Hôm nay, hai Đà Nẵng sẽ giới thiệu cho các bạn những bộ phim hài được chiếu vào dịp Tết này nhé Tên đến tên, bộ phim đầu tiên, Cua lại vợ bầu Tôi là Thoại, tôi có một mối tình rất đẹp Nội dung xoay quanh câu chuyện tình của trọng Thội và Nhã Linh với sự diễn xuất của hai diễn viên nổi tiếng là Trấn Thành và Ninh Dương Lan Ngọc cùng chàng hề nhí nhố Mạc Văn Khoa hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả nhiều tình tiết thú vị cùng nhiều tình huống gây cười té ghế trong tình yêu không có đúng hay là sai thằng nào dai là thằng đó thắng trời dạ con nghĩ lên không thích ăn cá đâu bác vậy đi gia đình tao thích ăn cá đi ông nội đi, bà đi. ngoại tao thích ăn cá Sao tự nhiên xuất hiện đây vậy? Thì nó lạc trôi tới đây Anh trôi bằng gì tới đây? Cơn mưa mùa hạ trôi anh tới gặp em Nè mày ngon mày đi luôn đi dịch con cái bóp mà Mà nó cắn hơn chó nữa Nó cũng cắn anh mà Mày nại không người ta mày biểu người ta đừng cắn mày Mày bớt tiếp cận Nhã Linh lại nha Tao không thích Lên nên anh muốn làm lại từ đầu Đó là điều anh muốn Chứ Phim dự kiến công chiếu vào mùng 1 Tết Nguyên đáng này nhé Nhớ ra rạp xem nha Tiếp theo là gì ý nhỉ? À nhớ rồi Bộ phim thứ hai Trạng Quân Phim dựa trên câu chuyện dân gian nổi tiếng quen thuộc với nhiều người Trạng Quân Nội dung là cuộc hành trình giải oan đầy gian trưng nhưng cũng không kém phần hài hước cho thầy đoàn của ba nhân vật là Quỳnh, Sẫm và Điềm. Ngoài Trấn Thành thì phim còn có các diễn viên nổi tiếng như là Nhã Phương, Khả Như và nhiều lắm nhưng mà ra rạp xem mọi người sẽ biết hết nhé Cái ác chiến thắng Nhân gian này sẽ tăng diệt Hãy Chúa công bằng với lẽ phải Ta không có được nặng niệm Thì người cũng không Đôi ta sẽ không bao giờ mất nhau Tết này có vẻ bội thu cho Trấn Thành đây Khi hai bộ phim anh đóng đều được công chiếu vào mùng 1 Tết kỷ hợi Bây giờ không có cá là thành mụ nó Sống trên đời đừng có mê tín dị đoan Cá chỉ đi ăn thôi Không thể bỏ qua bộ phim thứ ba này được đâu nha cả nhà Đó là Táo quậy Thấy được ta luôn hả? Nhưng nó là thật Chứ giờ không ai thấy ông hả? Không hề có một ai cả Ta thế Đây là bộ phim chiếu rạp đầu tiên Hứa Minh Đạt tham gia vào vai chính với diễn xuất vui nhộn và hài hước vài táo quậy sẽ quậy tới bến cho mà coi năng lực của táo thì lại dồn vào một nơi khi mà quỷ lửa thu thập đủ năng lượng của các táo thì sáng sớm ngày 23 tháng chạp quỷ lửa sẽ bay lên trời đóng cửa trung thiên môn lại phim sẽ là đối thủ phòng vé với hai bộ phim của Trấn Thành khi cũng dự kiến công chiếu vào mùng 1 Tết năm nay đó Quỷ lửa năm xưa người đã hủy diệt hết tất cả những gì ta yêu mến lần này cho dù ta có chết thêm một lần nữa ta cũng không để cho người lộng hành như vậy đâu ơ ờ, vậy là hết rồi à bị lừa rồi nhé chưa đâu còn một bộ phim nữa là bu quy đại náo nụ cười trên má hồng đây là ẩn số cuối cùng của phim Tết năm 2019 Nội dung xoay quanh bộ ba bạn thân là Trang, Hiền và Hoàng Vì không chịu cảnh ép cưới mà đã bỏ nhà theo trai Á à nhầm, bỏ trốn và quyết định kiếm tiền bằng nghề tổ chức đám cưới thuê Luôn á, thời buổi giờ mà còn có chuyện ép cưới ừ. Trốn đi, cho đỡ buồn Từ đó nhiều tình tiết thú vị gây cười bá đạo diễn ra Phim có sự góp mặt của vòng L56 Ngọc Trinh cùng nhiều diễn viên hài nổi tiếng như Việt Hương, Diệu Nhi và La Thành mùa xuân này em chưa lấy chồng em vẫn chưa muốn lấy chồng trời ơi trái cái đuôi gà của tôi thôi thôi lo mà bỏ ống heo từ đây cho đến tết đi là vừa nhé các em tết ra rạp xem phim hay ăn bắp nước cười bung rạp